Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách làm đẹp một con motor Sau khi xịt sơn xong mình thấy motor nó đẹp tương đối như mới, không phải là mới nha Như mới Bởi vì một màu sơn từ trên xuống dưới nó không có bị xước Nó không có bị thấy rách, không xước, không rách Cứ như là mới, nhưng ở đây không phải là mới Ở đây là tương tự Đây là hàng mình tháo trên máy ra và mình làm cho nó sạch sẽ gọn gàng lại cho nên là mình không phải dám nói là đồ mới nhưng mà trước tiên để có một cái motor mà làm được như vị vừa rồi đó thì mình phải có một cái bộ motor gốc zin gốc được tháo từ trên những cái máy ra máy móc thì rất là đa dạng đủ loại hết trên để tìm một cái motor mà theo như thông số á, thì cả một vấn đề cái motor này nó bị xước bên ngoài lớp sơn nó bị chóc chóc chóc chữ rách mạc cho nên là mình sẽ gỡ luôn những cái mạc này mình bỏ luôn bởi vì cái mạc này cái người dùng người ta chỉ coi được cái vài thông tin cần thiết thôi như là nguồn điện và công suất chứ ngoài ra không có coi cũng không hiểu được cái gì hết cả mà để lại thì nó mất giá trị bởi vì nó bị rách và nó chày nó mất chữ và nó dơ cho nên là mình tháo mình dục luôn và mình hiểu được cái con motor này nè cái hộp số á nó giảm xuống còn bao nhiêu vòng trên một phút như cái hộp số này nó rất là nhiều loại nó rất là đa dạng phức tạp lắm cũng là một kiểu hộp số một kích thước này thôi nhưng mà có loại là một vòng trên một phút tốc độ mát của nó nó giảm xuống nó, nó chạy nhanh nhất là một vòng trên một phút hoặc là 10 vòng 20 vòng 50 100 200 500 nó lên hàng vài chục loại ở bên trong cái hộp số nó chứa những thanh nhông rất là phức tạp đó. thay đổi một thanh thôi là thay đổi cái tua mắt nó rồi cho nên là mình sẽ quyết mình sẽ làm theo nhu cầu các bạn chỉ cần ờ, đặt một con motor mắt là bao nhiêu vòng trên một phút thì mình sẽ biết cái con nào là mắc bao nhiêu vòng mình sẽ cung cấp thôi còn đây là mình đang trà hết cái motor trà sơn để mình tút nó lại chứ giờ giao một con motor nó bị chạy cũng không mất giá trị lắm người ta bảo là motor cũ chẳng thà đồ cũ nhưng mà không bị chạy để làm được điều đó mình phải bỏ công rất nhiều nhiều khi mất nửa tiếng đồng hồ hoặc một hai tiếng đồng hồ cho cái việc trà sơn như này chạy có một chỗ không chạy một mặt thôi nhưng mà đã trà là phải trà cho hết trà hết bốn phía luôn trà hết nguyên cái thân motor luôn rồi mình xịt sơn lại thì nó mới đẹp một màu được chứ mà xịt một bên đây nhìn xịt bên kia thì nó đâu có đẹp một màu cho nên là chà nó chà cho hết thành ra các bạn mà đặt motor phải đợi mình cả ngày nha thứ nhất là chọn cái thông số max tua max nè maximum là quay bao nhiêu vòng trên một phút rồi có chỉnh hay không có chỉnh cái trục bao nhiêu ly cái khổ bao ngang bao nhiêu ly cái chân đế hay là cái mặt ngang, à, motor trục ngang hay trục âm hay trục thẳng rồi nguồn điện gì thành ra là một chi tiết mà nhân cho 10 loại mà 10 loại mà nhân cho 100 chi tiết thì ra cái về ngàn loại cho nên rất là lâu phải cho mình thời gian lục loại và tút lại cái motor cho đẹp chứ ngoài ra mình không có, có mà quấn đâu hư là dục không có quấn không có sửa không có gì hết. chỉ có tút lại thôi tìm và tút thôi tìm cái máy nào có cái motor mà đúng theo nhu cầu đặt đó đi tháo nó ra xong rồi về mình tốt nó lại mình giao cho nên là các bạn yên tâm hàng riêng mình tốt lại cho đẹp và sau khi mình xích sơn xong thì mình test cái motor cho nó chạy ngon lành ra một sản phẩm như thế này nhìn nó rất là hoàn hảo và nó zin nha bạn cho nên các bạn xem ở đây các bạn yên tâm các bạn có thể ủng hộ mình à, đặt một con motor để ứng dụng cho một cái công việc nào đó con này cái hộp số đang giảm xuống là còn là 30 vòng trên một phút là maximum có chỉnh chậm hơn khi cần thiết cảm ơn các bạn à, mọi người đã xem theo dõi nhớ ủng hộ mình nha bye bye